Xin chào anh em đam mê bài bịp đang theo dõi kênh youtube của công ty điện tử Tấn Tuân Casino à, Thưa anh em, à, trên thị trường đang có rất nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi à, cờ bạc bịp rất là hiệu quả đúng không ạ Thì à, với tùy từng trường hợp, à, từng cái sòng sới thì anh em hãy lựa chọn cho mình một cái dòng sản phẩm à, thích hợp nhất Đấy. Anh em thích dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với công ty điện tử Tấn Tuân qua tuyến Tấn Tuân Casino qua số điện thoại 084417 từ ký 9 này để à, đặt hàng nhanh anh em thì hiện nay ấy, à, nhiều nơi à, anh em có thể luồn được à, bài luồn được à, luồn được bài luồn được <clears throat> đồ của mình vào thì anh em nên sử dụng những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài hoặc là cao cấp như máy đánh bài đúng không ạ còn có những nơi khó khăn hơn một chút thì anh em không thể luồn được bài luồn được đồ vào thì anh em sử dụng dòng nào thì anh em nên sử dụng các dòng như cháo đổi bài như những dòng như ví đổi bài này, áo đổi bài quần đổi bài rồi điện thoại đổi bài mỏ đổi bài đấy anh em nên sử dụng dòng đấy với cái trường hợp mình không thể luồn được bài vào thì uh, sử dụng dòng nào cũng hiệu quả thôi tùy cách anh em sử dụng đấy và tùy uh, khả năng của anh em nữa đấy anh em mà mua đồ về không chịu tập luyện mà đã mang ngay đi chơi thì không thể được rồi đúng không ạ anh em phải tập luyện và nó kết hợp với cái tay nghề của anh em nữa trao đổi hiệu quả thì anh em sẽ chơi các đồ cờ bạc bịp nó hiệu quả hơn chứ đừng để cái trường hợp mà chưa quen chưa sử dụng được thì à, đã mang đi chơi rồi không được đâu anh em nhé đấy thì ờ, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách chơi ờ, một cái dụng cụ tráo đổi bài rất là tiện lợi nhỏ gọn đó chính là chiếc ờ, ví đổi bài thì đây đây là một chiếc ví đổi bài cho anh em xem này, mẫu mã thiết kế này rất đẹp anh em đây là ví đổi bài motor của nhật nha anh em ừ, rất nhỏ gọn Đấy, đầu sạc cho anh em này anh em sạc điện để chơi bên trong con ví này nó có một cái motor cháo đổi hút nhạc các lá bài chúng tôi đã may liền kín đáo vào bên trong rồi Đấy, anh em nhìn này xanh ra rất là nhỏ gọn không khác gì một chiếc vi Nam bình thường đây là mẫu vi đứng nha anh em Đấy. xanh ra rất là nhỏ gọn luôn Đấy. bên trong này. Đấy, rất là mỏng chất liệu da thì tuyệt vời rồi anh em không chơi cờ bạc bịp thì có thể sử dụng để đựng tiền đi chơi bời thoải mái Đấy. tí này tiện lợi cái chỗ là anh em ờ, mang đi đâu cũng được Đấy. công tác đi chơi đi du lịch Đấy. anh em nào mà mùa hè này đi du lịch nhé thì mang theo nhưng mà nhớ là đừng đến Đà Nẵng nhé Đấy. dịch đấy. À. anh em này đi du lịch đi chơi đi công tác đi họp đựng tiền vào trong ví đựng tiền đựng giấy tờ trong ví lúc chơi bỏ ra kẹp tiền ở dưới Đấy, kẹp tiền ở dưới ví rất là tiện lợi luôn Đấy, khả năng cháo đổi bài hút nhà thì không có gì phải chê cả Đấy, đưa lại miệng là nó sẽ hút Đấy, hai nhé Đấy, cháo đổi nhả bài rất nhanh mũ tô nhật mà anh em anh em nghe có thấy tiếng ồn gì không ạ rất là êm đúng không rất là êm và tiện lợi đấy thấy chưa rất nhanh anh em sạc đầy pin con ví này thì anh em có thể chơi thoải mái hai ba hôm đấy, thoải mái hai ba hôm đấy. và rất tiện lợi luôn sạc và sạc điện thoại của anh em luôn anh em cứ rút ra sạc đấy thoải mái rút nhả bài đấy nhá muốn đếm bài muốn kiểm tra bài thì có đã có nút nhả bài ra để cho anh em à, cố lại và vào bài nọc cái khả năng à, tráo đổi bài của nó sẽ kết hợp à, thích hợp nhất với các bộ môn như là liêng ba cây và bài cào đấy anh em phải chơi liêng với chơi ba cây thì anh em sử dụng nó thì tuyệt vời luôn ạ thì đây tôi sẽ ờ, test thử cho anh em xem nhé chơi hướng dẫn anh em cách chơi này cách chơi con ví này rất đơn giản anh em ờ, ngồi thì để ví ở trước mặt như thế này đúng không ạ đó tiền tiền nong anh em sẽ kẹp ở bên dưới ừ. có tiền anh em sẽ kẹp ở bên dưới đúng không ạ anh em chơi này mình sẽ ví dụ như chơi ờ, ba cây đi Đấy. liêng nhiều rồi thì làm vài ván ba cây Đấy rất là đơn giản thôi cách chơi nó rất là đơn giản à, anh em có gì thắc mắc trong quá trình mình hướng dẫn thì anh em cứ comment xuống bên bên dưới mình sẽ giải đáp cho anh em nhé comment trực tiếp xuống phía bên dưới phần bình luận như vậy mình sẽ giải đáp cho anh em cách chơi bí đổi bài như thế nào cho nó hiệu quả kết hợp vào cuộc chơi cho nó tốt nhất thì anh em à, hãy theo dõi mình mình sẽ chơi ba cây bốn nhà Đấy. vừa chơi vừa hướng dẫn mình sẽ làm chậm thôi khi anh em thuần thục sử dụng quen con ví này rồi anh em sẽ làm rất là nhanh mình sẽ làm chậm để cho anh em theo dõi những cái cách trao đổi bài bằng con ví này có hai cách trao đổi hiệu quả nhất thì mình sẽ à, nói qua video này luôn còn các cách nào cao siêu hơn thì anh em à, đến cơ sở đấy, gặp trực tiếp những người thầy người thợ bên mình người ta sẽ hướng dẫn anh em đấy. <clears throat> bên mình thì đang có hai cơ sở là bến xe mỹ đình và bến xe miền đông đấy anh em nào mà đến các bến xe đó điện cho mình hoặc là điện trước cũng được mình sẽ chuẩn bị mình sẽ cho người đón anh em Đấy, để anh em tận nơi hướng dẫn anh em dạy anh em cái cách chơi bên mình cũng có dạy chia bài bằng tay nghề nhé đấy, không cần đồ đạc chỉ cần tay nghề thôi nhưng mà đấy anh em có chịu có luyện tập thôi <coughs> đây đấy, ví dụ chơi ba cây ván đầu chia nhà nào to làm trương đúng không ạ chơi như một ván ba cây thực sự luôn cứ to làm trương đi nhà nào to thì làm cái nhé anh em cuốn nhà chơi cho nó nhà này 9 điểm này anh em ok ở đây thì 9 à, điểm to nhất rồi đây mình sẽ đặt cái điện thoại ở đây điện thoại ở nhà nào thì nhà đấy sẽ làm trương đúng không ạ giờ mình sẽ phải đấu điểm với cái nhà trương này đúng không anh em cắt cái này bốn à bốn nhà mình cắt đúng không một hai ba bốn chia từ nhà này luôn nha đó ok anh em điểm nhà mình này một tịt đấy đây vừa lên bài phát đã nhìn thấy một tịt rồi có chán không anh em đấy. vừa lên bài đã nhìn thấy một tịt đấy có chán không thì mình sẽ hao một lá vào tùy anh em anh em lựa chọn lá nào thì lựa chọn đấy mình sẽ lấy lá át này đi đấy. cách hao này ví ban đầu anh em mang đến hoàn toàn là một con ví xanh chín nha anh em ví không hề có lá bài trong nào trong trong ví không hề có một cái lá bài nào đấy mình là phải hao trực tiếp bài từ trong cuộc chơi anh em chú ý cho tôi nhé hao trực tiếp trong cuộc chơi chứ không được mang lá nào từ bên ngoài vào khi anh em mang lá ngoài vào thì người ta tráo đổi đi sẽ bị uh, trùng nhiều ván anh em sẽ bị trùng với lá của người ta là người ta sẽ phát hiện ra ngay đúng không ạ Đấy, anh em phải hao trực tiếp trong cuộc chơi ví dụ như ván này điểm thấp anh em sẽ hao đi Đấy, hao đi đây này cách hao này treo chéo hình chữ V anh em muốn hao lá nào thì để xuống dưới cho tôi nhé Đấy, rất đơn giản để xuống dưới check hình chữ V miệng này đưa lại gần miệng một thao tác rất là nhỏ tay này anh em che đi Đấy, tay này anh em che đi Đó, tay này anh em hao anh em nhìn này bài mình thế nào còn có hai lá bài hai lá bài thì anh em chấp nhận là thua ván này thua nhà trương ván này đi không quan tâm trương có bao nhiêu điểm cả chấp nhận thua ván này Đấy. mất tiền một ván nhưng các ván sau anh em sẽ có lá để cháo đổ Đấy, như trương ván này có 5 điểm thôi nhưng mà bài anh em một tịt đúng không ạ không ăn thua gì cả Đấy. ok giờ anh em có lá áp trong ví anh em xem các ván sau điểm mình bé hết mà đổi được cái cây áp này thì điểm cao thì anh em sẽ đổi nhá còn không thích hợp thì thôi ok cắt này bốn bốn một hai nhất trương luôn này, chia thành nhà trương luôn xem điểm nhà mình xem thế nào đấy anh em xem này <coughs> đây nhá anh em nhìn bài này bài nhà mình bao nhiêu điểm 8 điểm cũng rất là to rồi đúng không anh em, 8 điểm là điểm số lớn trong ba cây rồi nhưng mà nãy anh em có cây ad đúng không giờ tôi sẽ giúp anh em thành bài 10 điểm này mình sẽ gấp chương này 10 điểm mình cấp trương này anh em nhìn nhé 10 điểm thì nhân đôi tiền đúng không ạ Đấy, đổi được 10 là tốt nhất anh em 9 này anh em nhìn cây 9 của mình nhé hao cây 9 này 9 để xuống cuối đúng không ạ 9 để xuống cuối nhé check hình chữ V, tay cầm bài tay này thì hơi che đi một chút chẳng hạn như anh em sang tiền giả vờ sang tiền hoặc là giả vờ một cái uh, hư chiêu đấy, để người ta chú ý ở tay này của anh em còn tay này anh em sẽ đảo đây, chẳng hạn như anh em cầm tiền đấy, hoặc là anh em, anh em cầm tiền Đấy, anh em vào tiền Đấy, anh em xuống tiền nói chung là làm cách nào thì làm anh em là một cái hư chiêu để anh em che đi đấy và <coughs> anh em thành 10 điểm 10 điểm thì chắc chắn là sẽ cướp trương rồi đấy trương 8 điểm này 8 điểm cũng khá là to nhưng mà ván này mình cầm trương ok nhân đôi tiền đấy <coughs> anh em thấy chưa chỉ chấp nhận mất một ván thôi ván sau mình đã gỡ lại gấp đôi luôn rồi đấy giờ mình sẽ làm trương nha anh em chơi cho anh em hiểu là mình sẽ làm chưa ok bỏ cái điện thoại ra <coughs> giờ trong ví có cây chín anh em cứ xem cái nào thích hợp để trao đổi với cây chín anh em trao đổi nhé ừ. ví dụ lên nha anh em này mình chưa đúng không ạ ok cho nhà này cắt cái năm một hai ba bốn năm nhất họ luôn ok trương ra mình sẽ phải xem điểm cả đó. <clears throat> rồi ok điểm nhà mình bao nhiêu điểm anh em nhìn giúp tôi đây anh em nhìn giúp tôi đây, xem bao nhiêu điểm bài có điểm rất thấp này chán chưa đấy em nhìn điểm rất thấp đúng không ạ có hai điểm nhưng anh em xem trong ví mình đang có cây chín cháo đổi đi thì nó cũng không thay đổi gì nhiều đúng không ạ đấy mình cứ đổi đi nhé đấy, mình sẽ đổi nó thành 5 điểm này anh em nhìn cách đổi nhé check hình chữ V này 5 điểm xem có bớt vát được nhà nào không đấy thấy chưa điểm nó đã thay đổi hẳn rồi 5 điểm bài đầu tiên chỉ có hai điểm thôi giờ bài thành 5 điểm 5 điểm xem nào đấy, nhà này 6 điểm không ăn thua rồi đấy bán được một nhà 4 này <coughs> bắt được một nhà ba à, để nguyên thì mình sẽ thua điểm hai nhà này đúng không ạ nhà này thì chắc chắn mình thua rồi nhưng để nguyên thì mình sẽ thua hai điểm hai nhà này đúng không anh em nhưng mà giờ này lật lên cho họ xem đấy anh em nhìn 5 điểm 5 điểm ít nhất mình cũng ăn được hai nhà này rồi chỉ mất tiền với một nhà này thôi đúng không ạ vậy cũng là chiến thắng rồi đấy. anh em mình vẫn có tiền đấy. chơi rất là đơn giản và hiệu quả giờ mình lại có cây bảy đúng không ạ ok đến nhà lần nhà này cắt chưa nhá? họ thích cắt lá nào thì cắt này, 4 này 1 2 3 4 chia từ nhà này đấy thích cắt thế nào thì cắt thoải mái mình đang có cây bảy trong ví nha anh em giờ anh em xem bài mình đây đấy. đổi cây bảy cho cây nào thì sẽ thích hợp bài 9 điểm rồi nhé nhưng mà mình đang có cây bảy đúng không anh em đấy cây bảy thì đổi cho cây nào sẽ thích hợp Đấy, mình sẽ đổi cho anh em xem này bài 9 điểm đổi thành 10 điểm này tay chéo hình chữ V đưa lại miệng rút ra thao tác rất nhanh và đơn giản Đấy, bài trở thành 10 điểm nhân đôi cả làng đi không cần biết không quan tâm rồi chắc chắn này sẽ nhân đôi được 6 điểm này nhân đôi tiền Đấy, 6 điểm nhân đôi tiền Đấy, các nhà khác cũng sẽ nhân đôi tiền luôn Đấy, nhà này 9 điểm cũng nhân đôi tiền anh em thấy chưa thấy ok chưa ạ nhân đôi Đấy, một ván nhân đôi giờ mình lại có cây 6 tiếp tục chơi này hướng dẫn uh, sơ qua anh em cái cách như thế đấy. đấy là một cách để đổi giờ tôi sẽ đổi theo một cách khác nhé anh em đang có cây 6 đúng không ạ nhà này nhà này cắt cái nhất nhà này luôn cắt thoải mái nha anh em điểm này vài điểm to thì không cần phải đổi nữa nha nhưng mà nếu anh em thấy điểm bé anh em nên đổi ok đó anh em nhìn này bài này đó bài này điểm mình là 8 điểm rồi tương đối lớn rồi anh em thấy này đổi cho cây 6 cho cây nào thì cũng không thích hợp đúng không ạ <clears throat> đổi cây 6 không đem lại một cái điểm cao hơn thì anh em sẽ lấy điểm luôn bài này là để chơi 8 điểm 8 điểm cũng là tương đối ổn rồi anh em chơi bằng con ví này thì đảm bảo điểm anh em không bao giờ dưới 8 thấy chưa anh em khá là ổn rồi ăn được được hai nhà này nhà này thì mình chỉ thua tí chất thôi đấy, nhưng mà cũng khá là ok rồi đấy anh em anh <clears throat> em à, thấy thế nào hiệu quả không luôn là người chiến thắng không ăn được cả, à, cả ba nhà thì cũng phải ăn được hai nhà đấy, không thì cũng phải ăn được một nhà <clears throat> cuối cùng thì anh em vẫn sẽ là người chiến thắng với con ví này thôi đấy. ván nào mình cũng thắng họ thì nó lại quá đúng không ạ mình sẽ bán những ván thích hợp mình sẽ cháo đổ giờ nhà này cắt thêm nào họ thích cắt như thế nào thì cắt à, nhất họ luôn đấy anh em nhìn 6 4 8 ừ. 8 điểm đúng không ạ 8 điểm nhưng mà tôi không thích 8 điểm tôi thích thành 10 điểm cơ đấy. giờ sẽ đổi cho anh em xem thành 10 điểm nhé đá 4 để trên này này đấy. anh em nhìn cho tôi mình sẽ đặt bài trên bí này đây là một cách trao đổi thứ hai anh em chú ý cho tôi nhé cách thứ hai để anh em trao đổi tùy thôi anh em tập luyện cách nào cũng được tập được cả hai cách thì là càng tốt đặt cây 4 này Đấy. anh em lên bài xong rồi đặt bài trên ví đúng không ạ nhìn qua bài rồi đúng không cái điểm rồi biết mình cháo cái nào rồi mình cần phải cháo cây 4 này để lấy cây 6 trong ví đúng không ạ anh em sẽ đặt cây 4 này ở trên cho tôi Đấy, anh em đưa cây 4 ra làm chậm nhé đưa cây 4 ra Đấy, đưa cây 4 ra Đấy, anh em đưa nhìn nhé tuần xuống dưới rất là đơn giản Đấy, anh em nhìn xem điểm số thay đổi hẳn 10 điểm làm lại cho anh em xem nhé cây 4 này à, làm nhanh nhé anh em chỉ cần đặt bài trên ví đưa cây 4 xuống rút ra Đấy, anh em nhìn này bài lại thành 10 điểm thấy chưa rất là đơn giản thôi một cái thao tác rất là nhỏ Đấy, và anh em 10 điểm lại nhân đôi rồi Đấy, anh em thấy chưa từ nãy giờ tôi chơi bài bán chỉ có 10 điểm đa số là 10 điểm 8 điểm 9 điểm đúng không ạ thì là sự hiệu quả của nó thì anh em xem video này anh em sẽ cảm nhận được thì đấy rất là đơn giản thế thôi chơi xong anh em chú ý cho tôi một cái chi tiết nhỏ nữa thôi là nhả bài ra đấy. nhả bài ra úp vào bài nọc để uh, đề phòng cái trường hợp người ta muốn đến bài kiểm tra bài thì mình cũng không lo lắng cái vấn đề đấy bài vẫn sẽ đủ đúng không ạ thì uh, rất là đơn giản như, như thế thôi thì uh, muốn chi tiết muốn cụ thể hơn thì anh em cứ ấn đăng ký kênh vào kênh của tôi đã có rất nhiều video tôi sử dụng ví đổi bài để chơi để đánh để biểu diễn cho anh em xem thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để vào kênh xem nhé rất là đơn giản thì à, à, cảm ơn cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em hãy nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ tấn tuân casino nhé xin chào toàn thể anh em